đúng rồi phải uy tín lên ok từ từ đã phải trang kiểu gì để cho nó không bị sập nào ok lái la lái la lái la lái la các chú bingo ơi con chỉ chơi vui thôi nhá đừng làm gì đừng làm sập con nhá ok nhá đừng sập chữ bắt rời đáng yêu nhá <laughs> ok nhá <laughs> rồi lái là ai chưa rồi có cả rốn à tím luôn à Thank you. Uno, oy! <laughs> rồi rồi ok ok ok ok vui rồi ok rồi dâu ơi vui vui vui vui vui ok uy uy tín rồi uy tín này thế là vui lắm rồi <laughs> được đấy uy tín đây chuyên nghiệp đấy Nhìn như hai chị em luôn ạ Được của nó đấy Lên luôn Lên Say ông yeah Lên Lên Nào Lên đây lái đi Nhìn luôn ạ váy lìn phê bái lìn là phê bái lìn hay hay hay hay hay hay hôm qua lên núi hái chè có thằng bỏ mẹ nó đè dâu ra ngực dâu nó sẽ làm ba xong rồi nó bóp như còi ô tô à hey lúc đầu à lúc đầu nó xít nó xoa về sau thấy vừa đau là vừa buồn Nếu cảm thấy tương lai mà mù mịt nhá Nhắm mắt lại anh sẽ dắt em đi Dâu ơi, lên luôn là lên luôn <laughs> ok ok được rồi dâu ơi ok rồi